video hôm nay tôi chia sẻ đến các bạn đó là mình đi, à, đi ra ngoài à, chỗ ngoài vườn nè nha, các bạn mình đi ra ngoài vườn để mình à, chặt cây chuối vô mình làm chuối ghém các bạn đó, mình làm chuối ghém để mình ăn làm món cháo thịt vịt cháo thịt vịt, vịt thì đúng ra là mình làm bằng bắp cải nhưng mà tại vì mình không có bắp cải các bạn thì mình chặt đỡ cây cây chuối ghém này đi mình làm chuối ghém ờ, các bạn thấy bắp chuối không đó bây giờ cái túi này nó to đùng nữa các bạn mình lựa cái bắp nào cho nó mập ha lựa bắp nào cho nó mập để mình à, chặt cái cây chuối này mình làm chuối ghém nha các bạn ờ, thay vì mình làm chuối ghém thì mình ăn với thịt gà nó mới ngon mà thôi lỡ rồi kệ các bạn ơi không có thịt gà mình sẵn là mình làm con vịt đó thì mình à, kiếm cây chuối ghém đó bây giờ mình kiếm cây chuối ghém nè mấy cây này cũng còn nhỏ à, bây giờ mình lấy cây này cũng được các bạn lấy củ hủ cây này ha các bạn cây này nó cũng ốm chứ nó không có mập thôi kệ lấy đại cây này đi rồi giờ mình đào mình lấy cây này ra nha các bạn rồi cái chuối nữa các bạn đó giờ mình lấy cái, cái gốc này nè các bạn mình làm rau rau ghém đây là gỗ thịt vịt của mình nè các bạn không vịt này à, nhà nuôi đó các bạn mình à, sẽ à, nấu hai món các bạn ơi bây giờ là mình nấu cháo cháo vịt với vịt khôi gừng làm gỏi bắp cải thì nó ngon hơn nhưng mà tại vì hôm nay mình không có bắp cải mình có bắp chuối giường ở nhà đó mình chặt bắp chuối dừa giường ở nhà mình làm gỏi rồi bây giờ mời các bạn theo dõi nha mình sẽ nấu cháo thịt vịt wow ngon quá đó bây giờ mình à, để cái à, cái nước sẵn các bạn à, nấu lên nha đó, nấu nước rồi bây giờ mình để mình nấu bằng cái lò điện đó các bạn lò cơm đó không bây giờ để thịt vịt vô nha rồi đè nước bây giờ nấu này trước nè à, có có vịt nè các bạn mình đổ vô đây trước ha đúng là nước sôi mình bỏ vô cũng được rồi nấu cháo nha các bạn để nắp lại bây giờ mình chuẩn bị mình kho thịt vịt nha các bạn mình kho gừng á đây nè ở đây có à, tha thịt vịt nè với à, gừng nha bây giờ đập tỏi ra nha các bạn tỏi ra cho nó mịn ra để ờ, phi cho nó thơm nha các bạn bây giờ ờ, bỏ vào ăn vô các bạn đang bỏ dầu ăn vô à. phi thổi lên cho nó thơm lên nha các bạn làm à, dân giả thịt vịt đó rồi bây giờ mình dở cái à, cái nồi à, cháo của mình ra thế nào rồi đó bây giờ mình dở cái nồi cháo mình ra nè các bạn không vịt là mình đang nấu ở trong cái à, cái son son cơm điện son bự nè đó bây giờ mình đợi cho cái vịt này cho nó mềm lên ha các bạn cho nó mềm lên cái mình gan gạo bỏ vô đó phi lên cho nó thơm lên đổi cho nó vàng lên nha các bạn rồi bỏ gừng vô nè không làm à, đơn giản thôi các bạn làm thịt vịt à, thôi gừng làm bò gừng quá ta và bỏ vịt vô nè đó. Đó, bỏ vịt vô để xào ha cái này là món kho nha các bạn thịt kho gừng đó, bỏ nước màu vô cái muỗng mút ra này nước mắm nữa nè thường á dân ờ, ở ờ, miền tây đó các bạn làm ờ, những cái món kho món kho thường là bỏ nước màu đó, nước màu là cái nước đường các bạn thắng lên cho nó kẹo lại nó chuyển sang cái màu nó hơi sầm sậm vậy đó các bạn để mình ướp vô thịt đó, nó có cái màu nó hơi sầm sậm lại đổ nước vô đổ nước vô là được phải không để à, chút nữa cho nó nó, nó sôi lên cho nó, cho nó thấm vô ha thấm thịt vịt vô cái mình để nước vô cái à, mình kho sắc vừa vừa lên là được rồi vậy mới ngon chứ hồi nữa sắt bắp chuối luôn em ừ. ừ đó bây giờ mình đợi, đợi cái này một chút xíu nó cho nó nó, nó thấm vô nha các bạn rồi mình đổ nước vô rồi mình gan gạo ha gan gạo để mình chuẩn bị cái nồi cháo của mình đó cho cái à, màu với nước mắm với à, gia vị mình nêm vô đó các bạn cho nó thấm vô thịt vịt rồi à, mình đổ nước vô mình nấu cho nó mềm cái thịt vịt ra vậy là xong ha cũng ờ, làm cái này cũng đơn giản thôi các bạn ơi wow thơm thơm một thịt vịt quá các bạn mình chia sẻ các bạn coi ờ, cho vui nha lâu lâu mình mới vô bếp một lần rồi sẵn đây mình quay ờ, có dịch đó các bạn chiều nay mình làm dịch rồi mình quay mình chia sẻ cho các bạn coi cho vui luôn đang nấu ờ, thịt vịt kho gừng các bạn cái này mình nấu chừng 15 phút là được vậy em không vậy có nhiêu cỡ nửa tiếng cũng là lâu rồi các bạn ơi cỡ nửa tiếng rồi. rồi mình đổ nước này vô xong rồi để đây rồi mình ờ, đi ờ, gan gan gạo nha các bạn gạo gạo để à, nấu cháo đó rồi để đây cho nó mềm dịch đi đây là dịch kho gừng nha các bạn mùi thơm quá mùi thơm khó cưỡng đó rang cho hạt gạo nó vàng ra các bạn nó muốn vàng rồi thấy chưa chút nữa mình để vô trong thịt dịch nha các bạn nấu cháo nè đó bây giờ mình lấy cái thịt này ra nha các bạn nó có cái nước ngọt rồi đó mình lấy ra trong cái thao lấy ra để ra cái thao mềm mềm chưa mềm mềm lấy ra đó bây giờ vớt ra thao các bạn bỏ ra thao rồi cái mình để cái gạo kia mình rang á mình bỏ vô đây mình nấu cho nó mềm ra rồi mình đem lại thành cháo đó bỏ cái này cái gan bự gì cái gan vịt này bự dưới được chưa được chưa nghiệm chưa chín rồi ta rồi gì rồi đó đấy à. nấu nửa con các bạn còn nửa con ờ, kho rồi đó được thao tàu chịch ha bây giờ đổ uh, gạo vô các bạn gạo gan nãy đó vô rồi mình nấu tiếp tục mình nấu cho cái gạo này nó nhừ ra mà thành cháo rồi mình đem vậy là xong Không, trong thời gian chờ đợi thì à, mình sẽ à, sắc bắp chuối ra nha các bạn đó sắc bắp chuối ra phải chưa dưới được rồi đó vậy là được cái à, cái thao bắp chuối à, không giờ bỏ gì vô nữa em bỏ giấm với đường phải không giấm với đường với muối cái ly gì ly giấm trong đường với muối vô trong cái ly giấm thôi bạn rồi mới đổ vô trong cái à, bắp chuối giấm này đang vậy à, cái nước đường với muối này cho nó tan ra đường với muối với giấm bỏ vô trong cái à, bắp chuối mình làm gỏi nha. À, nãy không lấy đũa cộng lên trọng lên trọng lên lấy đũa trọng lên rồi chút nữa bỏ gạo thơm lên vậy là xong chồng lên chồng lên luôn chồng lên luôn đó vậy là xong cái gỏi à, bắp chuối nha các bạn chút xíu nữa cái mình ăn với thịt vịt cháo thịt vịt nha rồi bây giờ à, mình đợi cho cháo chín xong rồi mình à, ăn với bắp chuối ghém bắp chuối nè các bạn như vậy là món thịt vịt của mình đã xong nha các bạn mình nấu hai món ở đây là mình vịt có gừng nè ở bên đây là vịt luộc với nữa là mình có à, nấu à, một ít cháo nữa các bạn cháo bên đây này ha với à, thịt vịt luộc luộc bên đây ở đây vịt kho gừng đó bây giờ mình xong rồi giờ mình thử thử cái cái thành quả của mình sao nha các bạn bây giờ mời các bạn ăn cháo với mình nha bây giờ mình làm cũng đơn giản thôi các bạn ơi đó giờ mình múc cháo ra các bạn mình thử coi cái cháo của mình nó vừa ăn không bỏ ra chén bạn rồi bây giờ bỏ vô miếng tiêu ha đó ngon bạn ơi vừa ăn nè cháo này nó vừa ăn nó không không lạc mà nó có vị ờ, ngọt nè trời chúng mưa các bạn nó ngọt với nữa nó hơi hơi ngọt thôi với ờ, mình đêm này cũng vừa ăn lắm ở miếng này quá ngon các bạn là thịt à, vịt nữa các bạn đó vịt ha trời mưa quá mình thử miếng thịt vịt coi thịt vịt nó có vị ngọt ngon các bạn đang ăn chống dịch nữa các bạn trời đang chuyển mưa trời chuyển mưa nghe các bạn nghe gầm gầm không đó